thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 2 năm 2023. Như quý biết, tuần qua một tuần tăng giá nhẹ của chỉ số chứng khoán Việt Nam. Chỉ số VN-Index của chúng ta mở cửa đầu tuần ở 1054, à, sau đó giảm khá là mạnh xuống vùng 1032. À, sau hai phiên điều chỉnh giảm nhẹ thì thị trường đã bật tăng ngược trở lại hai phiên với mức tăng nó cũng tương ứng với mức giảm và đóng cửa tuần ở vùng 1059 tăng nhẹ 5 điểm so với mở cửa đầu tuần. Có thể nói vùng 1032, 1030, 1032 hiện nay đang là một vùng hỗ trợ uh, tương đối là tin cậy uh, của thị trường. Uh, khi mà thị trường sau khi vượt qua chen giảm giá, kênh giảm giá thì thị trường đã test lại kênh. Uh, hiện nay thì có khá nhiều nhà đầu tư hy vọng là sau khi test lại kênh xong thì thị trường sẽ tích lũy và đi lên. Uh, quan điểm cá nhân tôi ạ thì tôi nhìn thấy là thị trường tích lũy thì đúng rồi nhưng đi lên thì không chắc đâu à, trước khi đi vào phân tích chi tiết kỹ thuật của chỉ số vn và điểm tin một số nhóm ngành chủ chốt ảnh hưởng đến thị trường trong tuần tới thì tôi sẽ điểm qua thông tin cơ bản. Đối với thông tin cơ bản tuần qua thì à, thông tin trong nước của chúng ta cũng có một số thông tin nó khá là đáng chú ý. Thứ nhất là về cái thông tin về cái nghị định sửa nghị định 65 à, của chính phủ thì chúng ta biết rồi Bộ Tài chính đã trình cái à, bản sửa đổi nghị định 65 lên à, chính phủ để chờ chính phủ xem xét. Như chúng ta biết trong cái bản sửa đổi này thì nó có một số cái điều khoản mà nó dễ thở hơn cho doanh nghiệp bất động sản. Trong đó có việc thứ nhất là chúng ta biết là lùi cái thời hạn à, xét nhà đầu tư chuyên nghiệp Ờ, áp dụng từ 31 tháng 12 năm 2022 xuống 31 tháng 12 năm 2023. Bên cạnh đó thì ờ, tư cách thứ nhất là đối với cái ờ, việc phương án xem xét gỡ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản thì chúng ta cũng thấy là cũng có cái đề xuất là doanh nghiệp có thể đàm phán với chủ nợ, có thể lùi thời hạn À, đáo hạn trái phiếu tối đa 2 năm. Bên cạnh đó thì cũng có những cái gợi ý là doanh nghiệp có thể đàm phán với các chủ nợ về việc có thể gán tài sản là bất động sản. À, nói chung là chúng ta biết là mọi cái sửa đổi tất nhiên là cái biên bản cuối cùng thì chưa được đưa ra nhưng nó đã đưa ra những cái hướng những cái gợi mở mà có thể dễ thở hơn một chút cho doanh nghiệp à, có thể đàm phán được lại với trái chủ. Điều này thì nó cũng có lợi cho thị trường bởi vì là chúng ta biết là việc uh, vỡ nợ thì là không không ai mong muốn kể cả trái chủ lẫn là người đi vay là các công ty phát hành trái phiếu. Bên cạnh đó thì chúng ta biết là trong tuần qua thì Thủ tướng cũng tiếp tục chỉ đạo và trực tiếp phát biểu tại cái hội nghị uh, trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản hướng đến việc phát triển là an toàn lành mạnh về bền vững trong đó thì nó có một số điểm rất là đáng chú ý rất nhiều người bảo là thủ tướng có nói đến việc là là không hỗ trợ là thị trường bất động sản cái này thì chúng ta à, nếu mà chúng ta nhìn đọc kỹ bài phát biểu của thủ tướng thì nó không hẳn là như vậy nhé bởi vì chúng ta biết là thủ tướng có nói đến việc là các doanh nghiệp bất động sản đó, thì cũng là doanh nghiệp và làm ăn thì phải lời ăn lỗ chịu trong thời điểm thị trường mà khó khăn thì doanh nghiệp không thể nào đòi hỏi là lãi mãi được phải chấp nhận là giảm lãi hạ giá xuống bớt lãi thậm chí chấp nhận lỗ phải cắt lỗ đi để tạo ra thanh khoản thị trường cũng như tạo ra dòng tiền cái này là hoàn toàn đúng bởi vì rõ ràng doanh nghiệp bất động sản cũng chỉ là một uh, doanh nghiệp như các thành phần kinh tế khác thì trong đầu tư kinh doanh giống như người đầu tư chứng khoán chúng ta cũng thế thôi lời ăn lỗ chịu đúng không lỗ kêu ai do vậy cái này tôi cũng rất là đồng tình ủng hộ bên cạnh đó chúng ta biết là thủ tướng cũng có chỉ đạo ngân hàng nhà nước là xem xét uh, khơi thông tín dụng cho ngành bất động sản cái này thì chúng ta phải hiểu kỹ nhé khơi thông là khơi thông ở sản phẩm nào đối với doanh nghiệp nào đó chắc chắn là sẽ là nhắm đến với phân khúc là nhà bình dân hoặc nhà thu nhập thấp hoặc nhà xã hội chứ sẽ không có khơi thông cho các sản phẩm các dự án nhà ở cao cấp hoặc là các sản phẩm ờ, phân lô bán nền đầu cơ đâu. Nên các nhóm bất động sản mà phân lô bán nền đầu cơ và nhà cao cấp các thứ thì quên cái mùa xuân đi, mùa xuân quá lâu rồi. Bây giờ đang đến mùa đông rồi. Nó cũng như chứng khoán chúng ta, quên cái việc viên index <laughs> 1500 điểm, 1400 điểm đi. Cái đấy nó qua lâu rồi. Bây giờ là phải trở về với thực tại, chấp nhận với việc là cổ phiếu đã chia 3, chia 4, chia đôi hết rồi. Bất động sản cũng thế thôi, nó mới là đầu chu kỳ thôi. Cuối năm nay rồi sang năm 2024 chúng ta sẽ thấy ờ, các doanh nghiệp bất động sản cũng không thể gồng gánh mãi neo mai giá trên cao được đâu. Sẽ có nhóm bán tháo trước, ai bán trước người đấy sẽ là người thắng. Nó giống như chứng khoán ạ. Một khi nó đã đổ đèo rồi, ai bán được trước thì người đấy sẽ là người ờ, chiến thắng, người thiệt hại ít nhất còn người nào cầm cự cuối cùng đợi lúc phọt sale thì đấy sẽ là những người thiệt hại nhất có thể trắng tay vỡ nợ đổ nợ là bình thường khi chủ tướng ờ, xuất hiện và phát biểu thì chúng ta hiểu là chính phủ rất là quan tâm đến cái việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản nhưng tháo gỡ ở đây thì chúng ta phải hiểu là quan tâm đến việc tháo gỡ về thanh khoản Đấy, bởi vì chúng ta biết bất động sản thì nguồn lực của nó là đất đai mà đất đai thì nó là cái nguồn lực tài nguyên đầu vào của rất nhiều ngành nghề nó cũng khá là quan trọng tuy nhiên đất đai chúng ta phải hiểu là tài nguyên của nó là đây chúng ta đang nói nền kinh tế thực tức là những bất động sản mà phục vụ nhu cầu đời sống những bất động sản mà phục vụ nhu cầu sản xuất đấy ví dụ như là nhà ở xã hội này nhà thu nhập thấp này nhà bình dân này hoặc là bất động sản khu công nghiệp này chứ chúng ta quên cái bất động sản đầu cơ đi nhé quên cái bất động sản cao cấp với lại uh, phân lô bán nền đi cái đấy thì không có cửa đâu cái đấy thì ít nhất phải đóng băng 3 4 năm nữa hàng tính nên đó là những thông tin rất là đáng chú ý trong nước và với những cái thông tin mà việc uh, chúng ta biết là cái thông tin tín dụng ngân hàng nhà nước công bố ra là tín dụng năm 2022 dành cho nhóm bất động sản là hơn 20%. Và hiện nay nhóm bất động sản chiếm tổng tín dụng là hơn 21% của nền kinh tế. Một mức rất là lớn chứ không hề nhỏ. Tức là tăng trưởng tín dụng năm 2022 à, chúng ta cũng có 14%. Mà mình nhóm bất động sản chiếm hơn 20% rồi. Tức tăng trưởng cao hơn mặt bằng chung rất nhiều. Tức tín dụng vẫn đang cấp mạnh cho bất động sản chứ không hề siết nhé. Các bạn nhớ là không hề siết nhé. Chẳng qua là cái siết là các bạn nhìn thấy là trước kia thì rất nhiều nguồn lực đổ vào bất động sản thì hiện nay các nguồn lực đó không đổ vào nữa chứ không phải là tín dụng siết riêng về mặt tín dụng thì vẫn đang mở rộng đối với lĩnh vực bất động sản nhưng các kênh khác ví dụ như là trước đây khi thị trường chứng khoán mà phát triển tốt các công ty bất động sản oa xé giấy tăng vốn nào nào nào nào đổi giấy lấy tiền thì bây giờ không còn nữa thì đấy là một nguồn bị thắt đi thứ hai là đặc biệt là kênh trái phiếu các công ty bất động sản ao ạt huy động vốn đổ vào đầu cơ thổi giá thì bây giờ kênh đó cũng không còn nữa tức là đang có 3 kênh huy động vốn kênh tín dụng này kênh trái phiếu và kênh cổ phiếu thì hiện nay hai kênh bị cắt rồi nên đấy là lý do công ty kêu là thiếu vốn thôi chứ thực ra tín dụng vẫn đang đổ rất là mạnh vào bất động sản chứ không phải là ít cái gì nó cũng có tính chu kỳ của nó bất động sản đã qua đỉnh rồi phải chấp nhận do vậy với những cái thông tin uh, như tuần qua thì hoàn toàn ngắn hạn thì chúng ta nhìn thấy là các công ty bất động sản nào mà mà tái cơ cấu về sản phẩm và hướng đến nhu cầu thực thì có thể sẽ là có bước chuyển mình trong thời gian tới. đó đấy là xét riêng về yếu tố thông tin nhé. Chúng ta chưa nói gì đến cổ phiếu. À, có một thông tin bất lợi đối với chúng ta là chúng ta biết là Trung Quốc mở cửa du lịch à, tới 20 quốc gia nhưng trong đó không có Việt Nam nhé. Một anh bạn rất là thân, một người chiếm cái tỷ lệ khách Trung Quốc chúng ta biết là khách nước ngoài lớn nhất của chúng ta thì hiện nay là không mở cửa cho chúng ta. Cái điều này nó cũng không có lợi cho nền kinh tế của chúng ta, đặc biệt là nền kinh tế dịch vụ bởi vì nó kéo theo rất nhiều cái nền kinh tế ăn theo. Ví dụ như là ngoài công ty tổ chức tour ra chúng ta còn ờ, về tàu xe còn về khách sạn nhà hàng dịch vụ ăn uống Đấy. thì đây cũng là một điểm nó không hỗ trợ cho sự phục hồi đặc biệt là ngành du lịch dịch vụ của chúng ta đối với ờ, đó thông tin trong nước ờ, còn đối với thông tin quốc tế thì tuần qua nó cũng có khá nhiều điểm đáng chú ý Thứ nhất là chúng ta biết tâm điểm tuần qua thì cả thế giới đều nhìn vào thông tin CPI của Mỹ. Thì thực tế thì CPI của Mỹ giảm, có giảm, nhưng giảm rất là thấp, giảm 0,1% à, so với cùng kỳ. Tức là đưa CPI tháng 10 tháng 1 năm 2023 xuống mức 6,4%, có giảm so mức 6,5 nhưng giảm ít hơn kỳ vọng của giới chuyên gia là 6,2. Điều này nó thật sự là không tốt bởi vì chúng ta biết là với mức CPI 6,4 của Mỹ thì nó vẫn khá là cao so với mục tiêu của Fed. Đặc biệt nếu chúng ta nhìn đến có một điểm lo ngại nữa khi chúng ta nhìn vào cái biểu đồ CPI như này thì chúng ta nhìn thấy cái tốc độ giảm của CPI đã bắt đầu chậm lại và rất có thể nó sẽ neo ở trên cao này. Đây là một cái điều nó khá là không mong muốn và rất là nguy hiểm vì nếu CPI mà cố kết ở phía trên cao ở đâu đó quanh 6% thì hoàn toàn Fed sẽ phải đẩy mạnh tay hơn nữa trong việc siết chặt van tín dụng và tăng lãi suất thì điều này hoàn toàn là không có lợi cho các nước, đặc biệt là các nước đang vay nợ nhiều bằng USD, trong đó có Việt Nam. Chúng ta biết là mỗi khi Fed mà siết chặt lãi suất lên cao thì rõ ràng nó sẽ gây ra những cuộc khủng hoảng nợ ờ, rất là lớn Chúng ta biết thập niên 80 khi Fed đưa lãi suất lên cao thì các nước Mỹ Latin đấy rơi khủng hoảng nợ, sau đó là khá là thê thảm. Năm 97, 98 thì các nước Đông Á bây giờ thì nó cũng có nguy cơ. Tất nhiên rồi, khi mà CPI còn đứng ở trên cao thì Fed hoàn toàn có thể rất là mạnh tay, phải mạnh tay hơn nữa bởi vì để chúng ta biết Fed có hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là tăng trưởng kinh tế, mục tiêu thứ hai là phạm phân lạm phát kiềm chế lạm phát. Tại mỗi thời kỳ khi mà lạm phát ổn định như giai đoạn trước khi lạm phát dưới 2% thì mục tiêu hàng đầu của Mỹ là tăng trưởng kinh tế và giảm tỷ lệ thất nghiệp. Nhưng hiện nay thì mục tiêu hàng đầu của Fed lại là khống chế lạm phát, có thể chấp nhận kinh tế có thể thụt lùi một chút và tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng trở lại. Đó là một cái vấn đề. Vào ngày thứ tư tuần qua cũng vậy chúng ta biết là cái thông tin doanh số bán lẻ của Mỹ thì cũng rất là tốt đấy doanh số bán lẻ của Mỹ tăng khá là mạnh à, từ mức là âm 1,1 tháng trước tăng lên 3% là tăng cao hơn khá nhiều so mức dự đoán các chuyên gia là 1,9% doanh số bán lẻ lõi cũng tăng tăng khá mạnh 2,3% so với 0,9% điều này càng dấy lên lo ngại nó cho thể hiện là nền kinh tế Mỹ hiện nay đang rất là rất là mạnh cái sức tiêu thụ của người dân vẫn đang rất là mạnh Đấy. bên cạnh đó thì ngày thứ năm cái thông tin về chỉ số ờ, PPI của Mỹ à, chỉ số giá sản xuất PPI cũng tăng tăng khá là mạnh chỉ số PPI tăng 0,7% so với dự đoán các chuyên gia 0,4 PPI lõi cũng tăng 0,5 so với 0,3 có thể nói toàn bộ các thông tin kinh tế công bố trong tuần trước của Mỹ thì CPI e là thông tin xấu, còn doanh số bán lẻ và chỉ số giá sản xuất thì tăng trưởng tốt nó thể hiện cho là nền kinh tế Mỹ đã vẫn đang tăng trưởng khá là mạnh thì nó cũng sẽ xấu xấu ở mặt là nền kinh tế Mỹ mà tiếp tục tăng trưởng mạnh và lạm phát cao thì điều này đồng nghĩa với việc là Fed sẽ cần phải làm nhiều hơn nữa, nâng lãi suất mạnh hơn nữa trong thời gian tới. À, đó là lý do chúng ta thấy là hiện nay một số ngân hàng lớn nhất trên thế ở Mỹ là Goldman Sachs và Bank America cũng đã dự đoán là Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất 3 lần nữa trong năm nay. Các chuyên gia của hai ngân hàng này đều đưa ra dự đoán là ngoài việc sẽ tăng lãi suất 0,25 trong tháng 3 đưa lãi suất của Mỹ lên 4,75 đến 5% thì trong tháng 5 và tháng 6 tại hai cuộc họp đó Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất mỗi lần 0,25%. Như vậy là thay vì tăng lãi suất 2 lần trong năm 2023 thì Fed sẽ tăng lãi suất 4 lần trong năm 2023. Tổng mức tăng lãi suất là 1%, đưa mức lãi suất của Fed lên mức 5.25 đến 5.5. Cái điều này thì nó cũng phù hợp với cái dự kiến mức lãi suất cuối cùng của Fed uh, trong biên bản tháng 12. Cái này thì hiện nay trước đó thì thị trường đang dự kiến là Fed chỉ tăng lãi suất 2 lần và mức lãi suất cuối cùng của Fed là dưới 5%. Nhưng mà với những cái tín hiệu về kinh tế như hiện tại thì rõ ràng cửa để Fed tăng lãi suất giữ dưới 5% là không khả thi và nhiều khả năng là cái công cuộc tăng lãi suất của Fed không dừng ở tháng 3 mà sẽ kéo dài đến tháng 6. Cái này khi biên bản cuộc họp tháng 3 vào đêm ngày 23 dạng sáng ngày đêm ngày 2 dạng sáng ngày 23 tháng 3 ra mà nó đúng như kỳ vọng thế này thì hoàn toàn nó sẽ là một gáo nước lạnh dội ở thị trường tài chính. Trong đó có thị trường chứng khoán. Bởi vì chúng ta biết là đa số giới đầu tư trên thị trường chứng khoán thì vẫn đang kỳ vọng là Fed dừng tăng lãi suất vào tháng 3 và có thể hạ lãi suất vào quý 4 nhưng nếu cái đợt tăng lãi suất của Fed kéo dài đến tận quý 2 thì hoàn toàn cái việc Fed uh, hạ lãi suất vào cuối năm nay là không có cửa và chúng ta còn xem Fed có thay đổi gì về cái dự đoán lãi suất năm sau nữa không cơ. Và đó là điều giới đầu tư quan tâm. Bây giờ những cái gì Fed tăng đến thời điểm này đó là những cái đã xảy ra. Giới đầu tư sẽ không quan tâm nhiều nữa mà giới đầu tư sẽ hướng sự chú ý đến biên bản của họp tháng 3 và để biết là kế hoạch lãi suất của Fed năm nay và năm sau. Đó mới là những điều giới đầu tư quan tâm. Do vậy, từ giờ cho đến 22 tháng 3, cá nhân tôi dự đoán thị trường sẽ không có nhiều thông tin có thể tác động trực tiếp đến thị trường tài chính, trong đó có thị trường chứng khoán. Nên nhiều khả năng thị trường sẽ đi sideways trong biên độ biên độ rộng phụ thuộc vào các thông tin kinh tế. Đó là về thông tin vĩ mô à, vấn đề thứ hai là có khá nhiều thông tin à, tiêu cực về thị trường tài chính ví dụ như chúng ta biết là nợ của hộ gia đình Mỹ thì tăng vọt lên mức cao nhất trong nhiều năm tất nhiên rồi nợ càng ngày càng tăng thì nó cũng không có gì bất ngờ nhưng mà con số nợ hộ gia đình của Mỹ cũng lên mức khá là cao à, gần 17.000 tỷ đây cũng là một mức rất là lớn chúng ta biết bên cạnh cái mức nợ của chính phủ Mỹ 31.000 tỷ, nợ hộ gia đình Mỹ lên đến 17.000. À, Như vậy, tổng nợ của Mỹ đâu đó nó rơi vào hơn 200% GDP rồi, một mức nợ khá là lớn. Bên cạnh đó thì cái phần vay nóng của Mỹ là nợ thẻ tín dụng cũng lên mức rất là cao và đặc biệt là lãi suất thẻ tín dụng tăng vọt. Đây chúng ta nhìn nợ thẻ tín dụng của Mỹ này tăng rất là nhanh đó tăng vọt từ đầu năm nay từ đầu năm 2022 đến nay sau cái đợt ờ, phát tiền mà tiêu hết tiền rồi đặc biệt nếu chúng ta nhìn cái lãi suất này của ờ, đây là cái phần ờ, trả chậm cũng bắt đầu tăng lên này cái lãi suất này đây mới là vấn đề chúng ta biết lãi suất trước đó thẻ tiến dụng đứng ở 12% bây giờ đã vọt lên cao nhất cao nhất trong vòng 30 năm nay rồi suốt trong quá trình 208 này Đấy, lãi suất thẻ tín dụng cũng chỉ đâu đó rơi vào mức à, 13% mà bây giờ đã vọt lên 19% rồi. Đây là một trong mức lãi suất thật sự ở Việt tôi nhìn tôi tưởng lãi suất ở Việt Nam cơ, lãi suất thẻ tín dụng ở Việt Nam cơ. Chứ lãi suất thẻ tín dụng ở Mỹ thì người Mỹ sẽ không chịu được cái mức lãi suất này đâu. Nó thật sự là khủng khiếp. Mặc dù mức uh, nợ thẻ tín dụng là 1.000 tỷ thôi nhưng nó cũng không hề nhỏ bởi với mức lãi suất 20% thì nó thật sự là áp lực rất là lớn đấy. Nó vượt qua cả năm 97 98 đợt đó lãi suất ừ, thẻ tín dụng là 16% mà đây chúng ta nhìn nó còn đang tăng nhé. Chưa chưa hề giảm đâu, chưa hề dừng đâu. Thì chúng ta chưa biết mức lãi suất cuối cùng nó sẽ nằm ở đâu đâu. Cái điều này nó cũng dấy lên cái hồi chuông cảnh báo khá là nguy hiểm đấy. Chúng ta cũng hãy cẩn thận bởi vì Mỹ đã tăng cao như thế này thì Việt Nam thì cũng chưa biết thế nào khó đấy nên thời điểm này nợ nhất tội nhìn nợ thôi các bạn mà có nợ thì hãy cẩn thận điều này nó là những cái thông tin nó không hề tích cực cho thị trường tài chính rất có thể những cái khối nợ này khi nó đồng loạt nó xảy ra quá trình là trả chậm và không thanh toán được thì nó sẽ kích hoạt một cái gì đó bây giờ tôi chưa biết được nhưng nó đang là những quả bom hẹn giờ mà nó khá là tiềm ẩn uh, rủi ro trong tương lai. À, bên cạnh đó thì chúng ta biết là các ngân hàng trung ương đang rất là tích cực thu hẹp bảng cân đối kế toán. Chúng ta biết từ lúc mở rộng bảng cân đối kế toán cao nhất là vượt 26.000 tỷ. Đây là chúng ta tính 4 ngân hàng trung ương lớn nhất Mỹ, châu Âu, Nhật và Anh. Hiện nay thì bảng cân đối kế toán đã giảm xuống là 23.500 trăm và hoàn toàn có thể tiếp tục giảm trong thời gian tới Điều này cho thấy là lượng tiền đang bị rút khỏi lưu thông khá là nhanh và khá là mạnh. Nó hoàn toàn khi mà lượng tiền rút khỏi lưu thông thì rõ ràng giá các tài sản phải bốc hơi đúng không ạ? À, giá tài sản tăng vọt khi lượng tiền bơm vào này, lưu thông này, lúc uh, trước Covid này, 16.000 này. Đó, bơm lên 26.000, giờ đang rút xuống 23 rồi. Nó mà rút tiếp xuống 20 nữa thì rõ ràng giá tài sản sẽ phải điều chỉnh lại ở mức những mức định giá nó hợp lý hơn thấp hơn rất là nhiều đó là những cái mối lo mối nguy cơ nhưng mối nguy cơ này có lẽ nó sẽ xuất hiện dần dần từ giờ cho đến cuối năm chứ sẽ không xuất hiện liền một lúc xét cho cùng thì à, những thông tin quan trọng nhất của nền kinh tế Mỹ gần như đã được công bố rồi tuần tới chúng ta cũng có một vài thông tin quan trọng nhưng nó không Ờ, không mạnh bằng những thông tin đã ra từ đầu tháng đến giờ. Tuần tới thì chúng ta cũng sẽ xem chỉ số PMI của của nước Anh. Bên cạnh đó thì ngân hàng trung ương New Zealand cũng dự kiến sẽ tăng lãi suất 50 điểm phần trăm, tiếp tục tăng mạnh lãi suất không hề dừng. 50 điểm phần trăm. Đưa mức lãi suất từ 4,25 lên 4,75. Trong tuần thì Mỹ cũng sẽ có một chỉ một số cái chỉ báo về nhà. Ngày thứ ba thì Mỹ có chỉ báo về doanh doanh số nhà đã qua sử dụng này. Chúng ta biết chỉ báo về nhà là những chỉ báo chạy trước, chỉ báo tương lai đấy. À, bên cạnh đó vào tối ngày thứ tư thì chúng ta có biên bản của FOMC. Có lẽ là giới đầu tư sẽ tìm kiếm những cái thông tin à, trong biên bản của họp này ra thôi để dự kiến cái ờ, hành động của Fed trong tháng 3. Bên cạnh đó ngày thứ 5 chúng ta sẽ có GDP của Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục tăng 2,9%. Nếu GDP của Mỹ mà tăng mạnh như thế này thì hoàn toàn là nó lại tiếp tục ủng hộ cho Fed tăng mạnh lãi suất thôi. Cái điều này thì nó cũng không không lạ. Và thứ nữa là cái chỉ số lạm phát của Fed PCE Index chỉ số lạm phát của Fed co PCE thì dự kiến là tăng 0,4% vẫn tăng khá là mạnh. Niềm tin tiêu dùng của Mỹ này dự kiến đi ngang thôi, nhưng cái ờ, khảo sát về lạm phát tức là cái cách tạp chí ờ, khảo sát về lạm phát này thì hỏi người tiêu dùng là nghĩ thế nào về lạm phát một năm tới. À, tại kỳ họp cùng cùng kỳ tháng trước thì chúng ta biết là tháng 12 thì giới đầu tư đã dự kiến là lạm phát một năm tới giảm xuống 3,9 nhưng đến cuộc khảo sát hiện nay tháng này thì đang dự kiến là tăng lên 4,2 nếu mà người tiêu dùng nghĩ là lạm phát cuối năm nay vẫn tăng lên 4,2 đứng ở 4,2 thì nó là một mức rất là cao Fed sẽ còn nhiều việc phải làm bên cạnh đó thì cuộc họp à, G20 cũng sẽ diễn ra có thể nói xét về yếu tố thông tin thì những thông tin mạnh nhất có lẽ đã ra rồi. Và thông tin quan trọng nhất sẽ là chờ đợi cuộc họp tháng 3 của Fed. Từ giờ đến lúc đó nhiều khả năng thị trường tiếp tục đi sideways sideways up thôi, sideways uh, đi sideways là chính. Đó là xét trên yếu tố thông tin. Xét về chỉ số chứng khoán Mỹ thì chúng ta cũng nhìn thấy chỉ số chứng khoán Mỹ đã đi sideways rồi. Đi sideways à, kéo dài từ tháng 11 cho đến giờ và nhiều khả năng nó tiếp tục sideways cho đến tháng 3 trước khi có xu hướng mới. Chỉ số chứng khoán Mỹ khá giống chỉ số chứng khoán Việt Nam nhé. Breakout trend này. Giảm giá này. Sau đó là test lại trend này. Sau đó sideways này. Thì nhiều khả năng chỉ số chứng khoán Việt Nam cũng sẽ đi theo cái mô hình này thôi. Mô típ này thôi. Nhưng có lẽ quá trình sideways của chúng ta sẽ ít hơn. Do vậy dự kiến là tuần tới chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục sideways. Không có gì để đột biến cả. Còn đối với chỉ số chứng khoán Việt Nam. Nó cũng đang đi theo cái mô hình đó breakout trend giảm giá này test lại chen này nhiều khả năng nó sẽ bước của quá trình sideways nhưng có lẽ thời gian sideways của chúng ta ngắn hơn vì chúng ta biết là sau khi test chen của chỉ số chứng khoán Mỹ là test chen từ ờ, tháng 12 21 tháng 12 đi sideways giờ kéo dài 2 tháng rồi còn Việt Nam thì bây giờ mình test chen và nhiều khả năng chúng ta sẽ kéo dài sideways từ giờ cho đến 22 tháng 3 cuộc họp của Fed khi đó chỉ số chứng khoán thế giới có biến động mạnh thì chúng ta mới có biến động mạnh còn xét trên yếu tố tin tức thì chúng ta biết là chỉ số chứng khoán Việt Nam hiện nay thì không có nhiều tin tức hỗ trợ. Tin tốt thì cũng không có mà tin xấu từ giờ đến tháng 3 thì nó cũng không xuất hiện. Còn về trái phiếu chúng ta biết là cái quý 1 chúng ta chỉ đáo hạn trái phiếu hơn 30.000 tỷ thôi. Nhưng mà quý 2 và quý 3 thì mỗi quý chúng ta đáo hạn 90.000 tỷ cơ. Ờ, thì việc bài toán trái phiếu nhiều khả năng sẽ được sới lại trong quý 2 từ từ tháng 4 trở đi nhé. Đó là xét trên yếu tố thông tin nhé. Còn xét trên yếu tố phân tích kỹ thuật đối với chỉ số VN Index của chúng ta thì cá nhân tôi nhìn nhận là chỉ số VN Index của chúng ta sau khi test 1030 ờ, mà không giảm giá xuống dưới thì nhiều khả năng bước quá trình sideways. Chỉ số VN Index nhiều khả năng sẽ đi sideways trong biên độ rộng từ 1050 đến 1080. Đây là dự kiến cá nhân tôi là như vậy với chỉ báo kỹ thuật Bollinger Band nó cũng chỉ ra quá trình sideways, nhiều khả năng quá trình sideways sẽ sideways kéo giãn ở nửa dưới của giải Bollinger Band thôi. À, các chỉ báo kỹ thuật thì cũng đang cho tín hiệu ủng hộ quá trình sideways. Đấy, RSI thì đứng quanh 50, rõ ràng là không có xu hướng, không bên nào thắng thế cả. Khối lượng giao dịch thì cũng có xu hướng là hạ nhiệt teo top, mỗi ngày giao dịch trên dưới 400 triệu cổ phiếu, ờ, không mạnh cũng không yếu, nó cho thấy là dòng tiền là cân bằng hai bên mua bán đều lưỡng lự không bên nào có nhu cầu có một điểm đáng lưu ý đó là chúng ta biết cái sóng tăng của chúng ta kéo dài từ cuối tháng 11 cho đến ờ, đầu tháng 2 thì có sự góp sức rất lớn mua dòng khối ngoại nhưng tuần qua khối ngoại bắt đầu là bán dòng rồi đây cũng là một điểm chúng ta hết sức lưu tâm nhé khi dòng vốn khối ngoại không còn dồi dào mua dòng nữa thì sẽ không còn trợ lực để đẩy cổ phiếu tăng giá mà chúng ta biết cổ phiếu khối ngoại thì hay tập trung vào những cổ phiếu lớn cổ phiếu thị trường còn lại thì uh, nếu thị trường sideways thì nhiều khả năng là dòng tiền chỉ tìm đến những cổ phiếu riêng lẻ hoặc những cổ phiếu có câu chuyện riêng hoặc những nhóm cổ phiếu mà có thiên hướng đầu cơ penny à, cái điều này thì cũng đã manh nha xuất hiện ở thị trường chứng khoán mỹ Đấy. làn sóng ờ, đầu từ nhà đầu tư cá nhân đã bắt đầu quay trở lại từ đầu tháng 1 thì bắt đầu quay trở lại và mua dòng. Tháng 2 cũng đang tiếp tục mua dòng. Tất nhiên lần này thì làn sóng của nhà đầu tư cá nhân không tập trung hoàn toàn ở những cổ phiếu là uh, penny nữa mà có mua cả những chứng chỉ quỹ cũng như những cổ phiếu lớn nhưng có thể nói là việc quay trở lại của dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân nó cũng có thể là chúng ta biết dòng tiền nhà đầu tư cá nhân thì thường có thiên hướng là đầu cơ là chính ít đầu tư nắm giữ lâu dài ở Mỹ cũng vậy và hoàn toàn ở Việt Nam Đó, khi mà thị trường đi sideways ổn định từ giờ cho đến lúc mà cuối tháng 3 thì nhiều khả năng thị trường đi sideways thì dòng tiền cũng sẽ có xu hướng là tập trung vào những nhóm riêng chúng ta biết cách đây một tuần thì dòng tiền tập trung vào nhóm cổ phiếu đầu tư công đúng không à, có thể thời gian tới dòng tiền sẽ lại lan tỏa sang những nhóm cổ phiếu khác ngay cả thị trường chung chúng ta cũng nhìn thấy thôi xu hướng nhóm cổ phiếu ờ, giảm vẫn đang áp đảo nhóm cổ phiếu tăng nhóm cổ phiếu tăng thì tập trung vào một vài cổ phiếu trụ cột đấy đây cũng là một điểm lưu ý chúng ta biết đặc điểm của giai đoạn thị trường sideways thì đa phần khi mà kéo điểm thì một số cổ phiếu trụ cột được giữ có thể gọi là tình trạng là xanh vỏ đỏ lòng xuất hiện thì đấy là một trong những cái trạng thái khá là khó giao dịch À, tuần trước thì chúng ta biết là nhóm cổ phiếu công thì chiếm những cái vị trí chủ chốt trong nhóm cổ phiếu tăng giá. Tuần tới có thể nói là sau cái hội nghị tháo gỡ khoan về bất động sản và ngân hàng nhà nước cũng có công bố là tín dụng vẫn đang chảy mạnh của bất động sản thì tôi nghĩ là một vài nhóm cổ phiếu bất động sản cũng hoàn toàn có thể có phục hồi kỹ thuật. Đó. Cũng như nhóm ngân hàng thôi, chúng ta biết là những ngân hàng lớn thì đã được kéo và đang neo ở mức giá trên cao thì hoàn toàn dòng tiền có thể dồn ngược trở lại ờ, vào những ngân hàng nhỏ hơn để bước vào một nhịp phục hồi kỹ thuật. Đây chúng ta nhìn nhóm VN30 này. Những ngân hàng lớn này, ví dụ như BIDV này, vẫn đang neo ở trên cao này, 46 này, gần với đỉnh ngày đây. Gần với đỉnh, gần với đỉnh luôn mặc dù viên index của chúng ta chỉ hơn 1.000 thôi, nhưng BIDV thì vẫn đang ở trên gần đến với đỉnh rồi gần đạt đến đỉnh này đang đỉnh của sóng này và gần đạt đỉnh khi ngày index 1500 Đấy, đang neo ở trên cao này Đấy, chúng ta biết đỉnh cao nhất của BIDV có 49 hiện nay BIDV 46 vẫn đang neo rất là cao thì hoàn toàn khi những cổ phiếu lớn neo cao thì những cổ phiếu nhỏ sẽ có xu hướng là phục hồi kỹ thuật à, lên tạo một mặt bằng giá mới hoặc là Vietcombank này chúng ta nhìn vẫn đang neo ở mức rất là cao Đấy, Vietcombank vẫn đang ở trong những vùng đỉnh lịch sử này khi những cổ phiếu lớn mà tạo được mặt bằng mới ờ, thị trường không có tin tức biến động thì hoàn toàn dòng tiền có thể hướng đến những cổ phiếu nhỏ hơn và những cổ phiếu nhỏ hơn có thể có phục hồi kỹ thuật trong dòng ngân hàng thì giờ cổ phiếu nhỏ nó cũng rất là đông tôi cũng không muốn điểm riêng cổ phiếu nào cả nhưng các bạn lưu ý ừ, thực ra nếu cổ phiếu phục hồi thì nó cũng không phải là cơ hội nó không phải là sóng lớn đâu cá nhân tôi đánh giá nó sẽ là mới những mức phục hồi kỹ thuật tầm 10 15% thôi những nhà đầu tư nào mà chiết trading tây cộng nhanh tay nhanh mắt thì có thể tham gia còn cá nhân tôi khuyến nghị những nhà đầu tư lớn những nhà đầu tư đang đứng ngoài cầm tiền rồi thì cũng không nên tham chiến à, bởi vì đây là những sóng nhỏ thôi năm nay thì ờ, bạn nào mà ở thị trường cái giai đoạn 2010 2012 thì mới nhớ những cái kỷ niệm về thị trường sideways này thường năm thị trường sẽ có khoảng hai sóng lớn cộng với những sóng nhỏ lăn tăn thì năm vài lần 3 đến 5 là sóng nhỏ lăn tăn là bình thường thông thường thì chúng ta có thể bỏ qua sóng nhỏ ờ, đánh mỗi sóng lớn tăng 3 4% là cũng cũng cũng ok lắm rồi chứ không cần thiết phải tham gia những cái sóng nhỏ còn nhà đầu tư nào mà nhanh tay nhanh mắt thì đánh thôi như cá nhân tôi tôi cũng sẽ bỏ qua những cái sóng nhỏ 10% này 15% này những sóng nhỏ riêng lẻ bởi vì không biết là dòng tiền sẽ chạy đi đâu đâu dòng tiền sẽ chạy ở mỗi nhóm cổ phiếu một vài phiên cá biệt sẽ có một ừ, vài cổ phiếu là chạy xuyên suốt sóng nhưng cái này chúng ta không biết được thông thường những giai đoạn mà thị trường đi ngang khó như này thường thì tôi sẽ tiếp tục chọn giải pháp an toàn là ngồi ngoài chúng ta biết trong đầu tư có những lúc chúng ta phải cho tiền nghỉ đúng không có những lúc gửi tiết kiệm cũng không phải là lựa chọn tôi. đúng không? mức lãi gửi tiết kiệm hiện nay cũng là 8 đến 10 phần trăm cũng không hề thấp không phải là quá thấp tiền chúng ta có thể tạm nghỉ một thời gian không không vấn đề gì cả đấy là quan điểm cá nhân tôi còn đối với các cổ phiếu lớn này, trong nhóm vn 30 này, tuần qua chúng ta nhìn đấy, Vietcombank này, BIDV này, xanh toàn trụ cột thôi. Vinhome, Vinhome có dấu hiệu phục hồi VIX này. Với những chính sách như vậy thì uh, Vinhome cổ phiếu Vinhome có vẻ như cái vùng hỗ trợ 42 khá là khá là mạnh đã có nến đảo chiều rồi à, chỉ áo kỹ thuật cũng đá về vùng quá Quả bán rồi. Đây một cây pin 3 đảo chiều đây. Tại hôm 42 đây. Như vậy Vinhome hoàn toàn có thể tiếp phục phục hồi thôi. Đấy, có thể đây là chúng ta biết là cái mô hình hai đáy rồi. Vinhome rồi. Còn phục hồi đến đâu chúng ta chưa biết. Đấy, Vinhome hoàn toàn có thể phục hồi lên 48, 52. Thậm chí vượt qua 52 này có thể tìm về mốc 58 là bình thường. Nhưng mà trước hết thì cái vùng khả dĩ có lẽ là nó sẽ hướng đến vùng 47 48 trước tiên đối với cổ phiếu VIX này VIX cũng rất nhiều cây pin ba đảo chiều rồi Đó, cái vùng giá 51 52 này cũng giữ được hoàn toàn cổ phiếu VIX có thể phục hồi trở lại 58 59 này xa hơn và có thể lên cao hơn là bình thường cái giai đoạn thị trường sideways này hoàn toàn kéo trụ là bình thường nhé nói chung là cái giai đoạn thị trường sideways này sẽ khá là khó đánh dòng tiền sẽ chạy liên tục từ nhóm nọ sang nhóm kia mà không nhóm nào tạo ra sóng cả nếu các bạn ờ, đuổi hình bắt chữ thì rất có thể là khi cổ phiếu tăng rồi các bạn mới vào rất có thể các bạn sẽ không ăn được gì do vậy giai đoạn này thực sự nó là giai đoạn khó dành cho những nhà đầu tư nào nhanh tay nhanh mắt thôi nói chung là thông thường bạn mà mua 10 cổ phiếu ở giai đoạn này thì lúc nào NAV của các bạn cũng là ở trạng thái hỏa cổ phiếu tăng bù cổ phiếu giảm là hỏa do vậy theo tôi những giai đoạn khó quá thì dành cho những người giỏi thôi đúng không còn những người nào mà xác định mình không hẳn thuộc diện xuất chúng thì thôi tốt nhất là đứng ngoài không nên tham chiến ở giai đoạn này giai đoạn nó rất là khó ăn này bởi vì cá nhân tôi thì không tin tưởng một khả năng là tích lũy tích lũy xong là đi lên đâu mà với những phân tích vĩ mô như trên nữa thì tôi thiên về hướng tích lũy xong là đi xuống đấy tích lũy chán là đi xuống đấy kể cả viên index của chúng ta cũng thế thôi tôi không tin về cái khả năng viên index của chúng ta tích lũy xong để đi lên đâu Đấy, tôi thì đang thiên về hướng đây là break nhưng là break ao giả bởi vì nó không được ủng hộ bởi khối lượng và tin tức vĩ mô cũng không ủng hộ đấy chúng ta nhìn những cái khó khăn của thị trường trong nước lẫn quốc tế những cái khó khăn bắt đầu xuất hiện từ quý 2 trở đi nó sẽ khá là nhiều đặc biệt là cái vấn đề về thị trường bất động sản cũng như cái trái phiếu của chúng ta vẫn chưa có hướng giải quyết à, chưa có một cái hướng nào có thể giải quyết được cái nút thắt đó còn đối với quốc tế thì chúng ta biết cái bài toán tăng lãi suất của Fed vẫn chưa có điểm dừng chưa ai biết lãi suất cuối cùng của Fed là ở đâu à, do vậy thị trường tài chính hiện nay theo tôi là với Việt Nam thì không phải là định giá cao nhưng mà thấp thì không hẳn vì chúng ta biết lợi nhuận các doanh nghiệp đang giảm và chất lượng uh, tài sản ờ, tín dụng của các ngân hàng thì chất lượng tín dụng cũng đang không được cao uh, những con số lợi nhuận hào nhoáng năm 2022 nó là những chỉ báo chậm đã qua rồi nó chưa thể hiện hết cái bức tranh nợ xấu của ngân hàng và nếu phải trích lập hoàn toàn hết nợ xấu thì có thể nó sẽ bào mòn hết lợi nhuận của các doanh nghiệp ngân hàng lúc đó là lợi nhuận chúng ta biết lợi nhuận ờ, quý 4 vừa qua mặc dù nhóm ngân hàng vẫn báo những cái lợi nhuận rất là cao nhưng mà tổng thể thì trong nhóm ờ, VNI 30 của chúng ta thì những doanh nghiệp đầu ngành nhất, xuất sắc nhất thì lợi nhuận đã giảm 40%. Một mức rất là lớn. Mà khi lợi nhuận giảm đi thì rõ ràng là PE định giá của thị trường sẽ tăng dần lên đấy là việc bình thường đúng không ạ Nhá, chúng ta xem PE hiện nay của chúng ta được update đang ở đâu Đây PE của chúng ta hiện nay đang là 13,77 nha. Không không không có không hẳn là rẻ nữa đâu. Bởi vì khi chúng ta update lợi nhuận vào thì PE nó khác ngay. Trước đó PE của chúng ta khi index trên 1.000 này thì ờ, PE của chúng ta đâu đó chỉ là 11. Hiện nay PE của chúng ta đã lên 17 rồi. Đấy. Ờ, book value per share của chúng ta 1,68 không phải là rẻ tất nhiên là không đắt thời điểm thấp nhất thì book value per xe của chúng ta trên giá thì nó vào khoảng 1,25 à, trong các lần trước thì mỗi khi thị trường của chúng ta giảm thì book value per xe chúng ta xuống 1.2 đến 1.1 là thấp nhất 1,7 bây giờ chúng ta 1,7 thì cũng không phải là thấp nhá PE của thị trường của chúng ta đang 13,7 nhá không phải là rẻ nữa đây thực ra nó đang là mức đúng giá rồi đấy định đúng giá rồi đấy chúng ta lưu ý nhá đấy do vậy thời điểm này là thời điểm đầu tư khá là khó khăn tôi nghĩ là quan điểm tôi thì có lẽ là nếu là thợ săn thì các bạn nên đứng ngoài đó còn nếu các bạn tham gia thị trường vào những cổ phiếu game riêng hoặc là những cổ phiếu có câu chuyện riêng thì tôi nghĩ là với mức tỷ trọng đầu tư khoảng 20 đến 30 phần trăm thì nó là phù hợp bạn nào cẩn thận thì chỉ nên tham gia ở mức là dưới 20% bạn nào tỷ lệ cao thì có thể tham gia 30% là tối đa đây là quan điểm cá nhân của tôi nhé còn ờ, lại thì quý vị phải tự đưa ra cái lựa chọn phù hợp với cái phương pháp đầu tư của mình chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công